Ở đâu? hổ hả? ở ngoài ở ngoài ở đâu đang kéo tôm trong đây là ăn gà ổng chủ cháu nhà người nhường hết trơn à đó làm cậu phải làm gáo trường nhường cho con cháu ăn <laughs> nghe không tao vậy nè đó cậu là cậu là dưới gài kèo thôi để cho con cháu nó động cầm mấy cánh cạp được còn. Hey, chào cả mọi người, mình là Phát Chào mọi người đến với kênh Phát 102 Vlog Và đây là chuyến vlog về miền Tây của mình Hôm nay mình được trải nghiệm về một buổi chiều Được xem kéo tôm Ở nhà cậu Được ăn thử một món cá sung mà từ trước giờ Phát chưa được ăn sau đó là được mần gà và trộn gà với cây chuối là một món cháo vào một buổi chiều nào mời mọi người cùng xem clip của mình nha nếu thấy hay nhớ bấm like và subscribe kênh để ủng hộ phép nha bạn theo quá rồi <laughs> bỏ túi quần luôn đã anh tư điện mà có điện mà đi tới tao mới nhảy kìa đất đất đất đất đất đất đất rồi mình xuống kích điện ha <laughs> nặng ai nặng ai nặng ai tuốt trên kia nó còn nhảy nữa kìa trên trên đó nó còn nhảy nữa kìa lúng ấp mé luôn à lên lên lên lên lên lên lên lên lên 走啦，走啦，走啦，走啦。 Bị rồi. Cơm hôm ta tám mấy con. Còn chứ lẻ đi chị giờ. Cơm hôm ta tám mấy con thì biết thì mình biết rồi, sao mình không biết. Đó không ăn. Thôi à, vậy là cái này chắc ăn trăm lẻ rồi. ta đếm mấy chặn luôn rồi đồ. Khi nào trăm lẻ chúng ba kéo rồi kéo rồi kéo rồi góc này mình quá đừng ra góc lên trời độ ngon độ ngon đó Ui, cổng heo Nước Bọc hả? Bọc qua xem tôi chạy ra vô Đó Quá luôn cậu wow. dạ kéo cũ rồi. Ôi ôi là kéo cũ á, không kéo ai chứ chết gì à. Kéo không kéo. Ốc đi không? Đi nào đi mã vậy? Mã gì đi, mã 10 kg 10 kg gì đó người nào lẻ kia lẻ không bên bảo đó kìa bảo kìa bảo kìa mở kia đi cái cây ông mà đó giờ ghi xuống số 1, số 2, số 3 vậy rồi 10 ghi theo cái mã dài xuống anh ơi cái chỗ bảo một ấy mà đi một hai ba nào ta coi đi mình la lấy lên rồi đi bên kia la rồi hai là hai nhà vừa hết sẵn luôn Bé đó, bỏ chủ lưới bỏ lên nhà đó để chúng mình chủ lưới bỏ đó rồi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 Hey, chào mọi người, mình là Phát Mọi người nhớ đón đăng ký để xem những video tiếp theo của Phát Nha, chào tạm biệt mọi người à, Nó không lột nè, vỏ lột gì đây không lột Dữ quá Á, con chim luôn chứ cái qua bên chị đây. Anh lấy đâu Rồi qua đây này. Rồi chị. như là 10 kg.

trong cái mẻ thứ hai Vậy là ba xin nghỉ hết nè nào Em lớn Em lớn rồi. Dạ con hai cái nhỏ cũng lớn lớn chứ đâu có nhỏ lắm đâu cái rau này hình như là cũng hình bông lên là sáu chục con à, ký gì vậy cũng mới nuôi nhanh lớn hai tháng mấy nuôi nhanh lớn này nhanh lớn à đó đó đó, đó. không? tôm nó xuống mấy chỗ mà nó không có quạt không à xuống đây quạt nó phải lại ở mày quạt oxy xuống á cái oxy xuống mà quạt có oxy mà tôm <laughs> ở đây gọt ngang <laughs> dạ, cỏ hay gì á ở trong mấy con đó con gì không biết ở bên cái cây dừa cao lắm thấy có con cỏ các mẹ thứ hai nè

Ờ, mình lo bóng hơn

lẻ được đồng đạo hết chứ không phải năm trăm đạo được à, anh tư bữa nay anh tư xé anh anh để cho anh tư xé gà dạ, để anh tư xé gà dạ. đâu ông nội trời <laughs> dạ đang đợi anh tư xé đang đợi gà gió nè quạt gió mới được quay để cho nó ngủ quạt gió xé mới được lột da mà con gà cũng mềm mà hết nửa bình này à, à, bình à, ghét cái này nấu à, bật đèn lên cậu hả cái này đâu cái lò bình ga này nó không có dây này chắc nấu bằng bluetooth hả ở ngoài chỉ vô kìa đâu ở ngoài chỉ vô này chính chưa dạ. chính này chính này chính này cái này đổ qua đổ qua rồi cháo đi mà hai cái nước đó nước gà đó cháo đặt không đổ vô ờ, không, không, không đặt đâu Thôi. Còn bớ mà Ui. Giờ đổ đi, đổ nước vô đi cho ngon. Đổ nước đi cho nó ẩm nó đi. Em đổ nó nấu bằng Cãi đi anh Tư anh anh, anh hy sinh đôi tay. Hy sinh Để cho nó nguội ha xé. Nóng nóng vậy sáng mới ngon. Thang để bịch khẩu trang để mình thèm mình là người dân có vệ sinh à. sợ chạy phải vô phải phải đúng ủa anh mới mượn áo quay vậy nhỏ này nói hay nè có người dân có vệ sinh anh mượn áo ai vậy áo nào áo đó cái này anh mua á mua cái chồng mặt á đi vô gà mà đi sao phải bệnh chứ trời ơi trời ơi nấu tám mầm cây chuối trời hỏi mẹ mẹ ơi mẹ ơi số mẹ không được hưởng nhiêu. phải mẹ ở đây chút xíu nữa mẹ qua đây mày à, chắc nước bỏ bớt đi mày mày thôi để đi à, ha con gà nó nó nó nóng ha cái nó bỏ vô bắp chuối ngồi bắp chuối à, chuối ghép nó ngồi chuối chuối ghép chuối <laughs> chuối dính luôn chuối dính luôn kêu hồi nãy là kìa hồi nãy bỏ chung là nhúng nước coi cho nó mát cho nó nguội lại nha bỏ mà câu nè em không biết nha anh làm câu nè để miếng trong đó cũng rẻ thôi Em không biết nha, anh làm sao mà hồi tay anh gấp đôi đũa không được mà em ăn hết là anh đừng buồn á Trời ơi, tao hồi nãy chị chanh rồi mày Chị dạ. chanh lên sao, chị chanh nó lên gì? Chị chanh bằng tay trái trời Chanh nãy là... Thấy là nước rồi, nước rồi gà này ăn tới nắp luôn tới nắp luôn người <laughs> chiếu đêm mà nghe cầm cái cánh cạp đây còn con con đi ra mua mấy hàng nó mua một pha một mua một lít rượu mua dao <laughs> cho bắt ác cái gì hấu ôi cái sung kìa chấm muối ớt Ủa con quên con quên cầu ăn muốn được Đi mua đây con Trời ơi nó dài dữ vậy Ừ Cái đó bị chị bị bệnh chỉ hay không Cái sung á Để à, à, à em ăn trước cho Trời đất mẹ ơi nhai này chết <laughs> nhai này nhức nách <laughs> nghĩ nhức gan giữ hơn con gạo hổm đó cậu <laughs> ừ. này cái nó như con gà đá rồi ừ. cái này nó như con gà đá vậy đó hồi nói cậu cậu để hai tháng nữa cậu kiếm máy cậu xây nhuyễn rồi không máy đây ngày mai lên chậu quá đừng kêu cậu đừng nấu cháo biết chơi trò gì không hầm xả cho tao ừ. ừ cũng kể rồi đó không dám đâu nó mềm lại <laughs> nó mềm lại hầm đu đủ ờ, mà không mau mềm à, hầm mềm chơi trơn ăn bao ngon luôn bao ngon bao khỏe luôn già càng già là càng ngon trời ơi trời ơi sung sung trên tay hôm nay tao bán bán được á hôm ừ. nay ăn ngon lắm á không biết cái đó mới đầu mới đầu anh ăn hồi đó có ăn trái chín á nó có ăn trái chín chứ em cũng đâu biết ăn đâu dạ. ăn sống ăn trái sống ngon lắm á trời trái sống mà trái bự bự nó giòn giòn á nè biết làm gì không làm chua chua trước tao làm công ty á tao đi ăn tao đi hái me con không ăn rồi đó giờ không ăn rồi má ơi nguyên cái chuyện tao đâu có ai me đâu có công ty luôn tụi nó hái xài hái cốc nem vô nghe dạ. nó mua á má tao đi con ăn thử trái cậu mới đầu anh ăn không được đâu nó chát bây giờ ăn cái quen ngon á mấy cái đau tử à chép tao mà mà nó nhặt cái mũ á mũ à biết ừ. nhiều túi quần nào nhóc có chân nhà bình chỉ luôn á trời ơi chạy nó ăn luôn mấy chị bình chỉ luôn chắc chắc ừ ăn cái ghiền luôn á ăn này nè nó ăn quen nó ghiền hơn ăn xài nữa thì em ghiền ăn này luôn á Ờ. hồi nào em cũng ăn chứ có bà cô ghê ngày nào cũng bẻ vô ăn nó vị thuốc nam mạnh lắm á ừ. à. chát quá có mình ăn hồi nó còn chát miệng lạ ừ. dạ nhà chát mà dễ ăn rồi cái đâu giặt ráo lên rồi ăn nãy bụng bự lớn rồi hết không cay chứ ô mặn cũng mấy cá ăn thêm hai trái vú sữa vậy đó thêm hai chén cháo nữa rồi thật luôn ba chén luôn ba chén cháo đó quá trời đó nè ăn cháo ngon quá ăn ngon lắm nè lại lại ôm hung chị kìa đặng có lấy hơi qua hết chị ờ, cho ông mới hơi ghi bệnh đó vậy mà ông không vậy đi ủa con được nhiêu tuổi rồi con được nhiêu tuổi rồi dạ con được nhiêu tuổi rồi chín tuổi dạ. chín tuổi hả ờ, cái chín tuổi sao căng cũng chân rồi tại <laughs> tại cho con nhỏ con mới mập cái tấm thớt dạ gì biết không, trời ơi mất ham găng tiền đạo rồi nè <laughs> <laughs> Đấy dạ, dĩ à, phá hơi nhỏ con ơi, để mà hai đấy cái dĩ nhỏ. À, lấy ăn ngọt. Để sôi vậy, sôi cái sôi bỏ vô. Để nó sôi nó ăn ăn hộp vậy đó. Dạ. Giờ như con. Mấy con này lớn mà mà. À. Bay bay bay bay luôn đó đó. Nãy tịch tịch tịch tịch tịch luôn. Không, ở ngoài ở ngoài ở đâu đang kéo tôm trong đây là ăn gà ổng đi rồi cháu nhà ta nhường hết trơn nè đó làm cậu phải làm gáo trường nhường cho con cháu ăn nghe <laughs> không tao vậy nè

về họ ngang là tao lại con núi rồi là tao bứt cái bông nhân họ là tính xong rồi tao nguyên tao đi tao đi tao bứt chín cái bông về là, là, là tối nay cúng luôn cái gì mà mà được rồi rồi à, ăn gì người ta mới nãy mình chứ thôi <laughs> mình ăn gì nó mới nãy mình Mình tây mà làm gì không hết cái thau này <laughs> sao tới sáu mấy người luôn mà Trời ừ, ơi nè, tao cho mày cái này mày gặm nha. Đó. Anh làm với em gì á gặm. Để mày gặm mà ngon á, mày được đừng dính hẳn được gặm mày. <laughs> Hai bác này đâu ăn cắn hả? Dạ, có. À, không? Có ăn. Tao còn hai. Mà con sợ rắn, con không dám bắt. Tao còn hai ngổ hành ngon lắm. Ngổ hành hậu hành uh, mơi hầm đủ đủ rồi. Đủ xả luôn. <laughs> bắt gà hầm xả được rồi cậu. Bắt gà thảy vui luôn, có gì đâu. Gắn hoành thịt thơm. Nhảy không ta? à, kiếm gì vậy? dạ dạ còn đủ không mấy đứa mày lại có đủ không đủ rồi dạ đủ à, rồi ừ. nhỏ nó ấp bu hay lắm bàn tài luôn đó kêu nó biết là quen <laughs>

nhanh nhớ không anh đó luôn hả Tạm biệt mọi người, mình là Phát Nhớ đăng ký và bật chuông để xem nhiều clip về miền Tây hay những chuyến du lịch ẩm thực của Phát nha Bye bye mọi người